À, khi nói đến à, phát triển bất động sản à, du lịch thì chúng ta thường à, nói đến cả hạ tầng, à, cả sự phát triển của thành phố, à, kết nối giao thông à, của các địa điểm đó. À, do vậy thì tất cả những điểm nóng thu hút được về du lịch thì nó phải đảm bảo yếu tố là có sân bay. Trước tiên là phải có sân bay. À, và nếu mà nó có sân bay quốc tế thì nó sẽ vẫn tiếp tục đưa được các lượng khách du lịch tới đó. Paracross New Life Local Style Đô thị đầu tiên tại Ken Paradise